Ngày hôm nay thì cái chạm 3 của chúng ta thì nó cũng đã ra và ăn thẳng luôn con 34 trong cái dàn 6 số này. Cặp lô khung 3 ngày của chúng ta là cặp 0990 thì chúng ta cũng vừa ăn được bạch thủ và vừa ăn được uh, nói chung là chúng ta ăn được cả cặp. Đó, hôm đấy thì mình khuyên anh em là vào con bạch thủ lô 09 thì nó cũng ra ngày đầu tiên phải không ạ? Cái chạm 3 này chạm cứng của chúng ta dàn 6 số này của chúng ta thì ăn được con 34 ngày hôm nay thì cũng quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã đại thắng được con à, đề 34 và ăn chạm 3 và con lô 0990 anh em nhé quá là vui phải không ạ thì ngày hôm nay của chúng ta đây đề về 34 và con lô 90 đây hôm trước thì chia sẻ cho anh em mà ngày chủ nhật thì ăn được con 09 anh em nhé đó thì đến ngày thứ ba thì chúng ta cũng ăn được cả đề ăn được cả con 90 nữa thì anh em tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh chia sẻ được nhiều cái đường cầu chuẩn để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em ủng hộ kênh một like và một bình luận anh em nhé đó thì một like một bình luận thì anh em chả mất tiền nên là ủng hộ kênh để kênh cố gắng chia sẻ được nhiều cái đường cầu để cho anh em nuôi chuẩn để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 570 người đã like video cho mình và 5.500 người đã xem chúc mọi người ở trên kênh trên Zalo của chúng ta thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé thì cái chạm ba này của chúng ta ra rồi thì anh em bỏ nó đi bỏ nó đi cho mình anh em nhé thì còn một cái chạm 2 của chúng ta thì nó vẫn chưa ra chạm 2 này của chúng ta thì à, đến ngày 13 thì chúng ta hết thì còn hai hôm nữa thì anh em cố gắng nuôi cho mình anh em nhé cố gắng nuôi cho mình thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu của chúng ta cũng chỉ có 6 số và đường cầu lô khung ghép xiên 2 thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh để kênh cố gắng nhiều hơn anh em nhé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 ở ờ, giải 3 này chúng ta kết hợp với lại giải 6 cho mình con đầu tiên bộ số thứ 6 ở giải 3 và chúng ta ghép với lại ba con bộ số thứ hai ở giải 6 thì chúng ta có đề lôi tuần thứ ba này ghép lần lượt thì chúng ta có 131 này chạm 1 ghép lần lượt của chúng ta thì 131 141 và 181 đường cầu này của chúng ta chỉ có 6 số thôi anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em thứ ba ngày 13 tháng 9 này Ngày đầu tiên đề về 81 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 1 này và ăn thẳng con 81. Trong cái gian 6 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần. Thứ năm này. Thứ sáu đề về 15 thì chúng ta ăn được cái đầu 1 này anh em nhé. Tiếp tục. Thứ bảy này, chủ nhật này, thứ hai này, thứ ba thứ ba ngày 20 tháng 9 thì chúng ta có đầu năm và chạm năm. ghép lần lượt cho anh em ở đây chúng ta có 545 này 575 và 595 ở đây chúng ta có hai con 9 9 bóng 4 thì chúng ta có 545 anh em nhé để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày 20 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 54 thì chúng ta ăn được đầu 5 này chạm 5 này và ăn thẳng con 54 trong cái dàn 6 số tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 27 tháng 9 này thì chúng ta có đề chạm 5 tiếp ở đây thì chúng ta ghép lần lượt thì chúng ta có 545 này 575 này và 595 ở đây 4 bóng 9 thì chúng ta có 595 thì chúng ta cũng chỉ có 6 số thôi thứ ba ngày 27 tháng 9 thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 51 thì chúng ta ăn được cái đầu 5 này anh em nhé tiếp tục thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 59 thì chúng ta ăn tiếp đầu 5 và ăn thẳng vào 59 và ăn chạm 5 đó thì theo cái đường cầu của mình test như thế này đa phần là nếu mà chúng ta đánh chạm thì nó ăn ít nhất là hai lần anh em nhé ít nhất là hai lần đường cầu nào cũng thế mình cũng bảo anh em chúng ta lên vào cái chạm chạm thì nó là 19 số thì nó rất chi là ok đó tiếp tục cái tuần này của chúng ta thì có chạm 6 và đầu 6 ghép lần lượt thì chúng ta có 636 này 686 này 696 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba ngày thứ tư Sang ngày thứ 5 đề về 69 Chúng ta ăn đầu 6 và chạm 6 và ăn thẳng con 69 này Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần Thứ ba ngày 11 tháng 10 này của chúng ta thì có chạm 1 và đầu 1 anh em nhé ghép lần lượt của chúng ta thì có 151 này 161 này và 171 đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 6 số thôi anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi nó cũng như cái đường cầu chạm 3 của chúng ta ấy anh em lên đánh đủ 19 số cho mình kết hợp cả đầu cả chạm thì nó cũng chỉ có 19 số thôi anh em nhé tránh cái trường hợp mà chúng ta đánh đầu thì nó lại uh, ra đuôi một đó lên là anh em cân đối làm sao hợp lý là được về đường cầu lô của chúng ta thì ghép xiên anh em để ý luôn đây cho mình tỷ lệ của chúng ta ăn đề rất chi là cao anh em ạ anh em có thể lôi xuống test cho mình ăn thông tuần rồi thì phải anh em để ý đây nhá mình ghép xiên thì nó um, hơi gần nhau một chút lô khung 3 ngày này thứ tư thứ năm thứ sáu cặp 4554 xiên với lại 74 này mọi người vừa nghe mình nói vừa nghe mình chỉ anh em nhé đó ở giải tư này thì chúng ta lấy làm con ghép xiên còn trên này chúng ta làm con lô khung thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba để chơi cho thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cặp 4554 thì chúng ta ăn được con 54 này và ghép xiên với 74 thì chúng ta ăn được 54 và 74 ngày đầu tiên và ăn được xiên tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 20 tháng 9 này thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày của chúng ta là 585 ghép xiên với lại con 94 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cặp lô khung 5885 thì chúng ăn 85 ba nháy này và 94 ghép xiên thì chúng ta cũng ăn được cả xiên ngày đầu tiên luôn anh em nhé tiếp tục lại đợi thứ ba hàng tuần Thứ ba ngày 27 tháng 9 này của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 262. Vép <coughs> xiên 2 của chúng ta là con 91. Chơi thứ tư, thứ năm, thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được cặp lô khung là con 26 anh em nhé 26 phải không ạ con 26 về dãy 7 này tiếp tục ngày thứ sáu của chúng ta thì ăn con 26 tiếp và ăn được con 91 thì chúng ta cũng ghép xiên 91 và 26 thì chúng ta cũng ăn ngày thứ ba anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 4 tháng 10 của chúng ta thì có cặp lô khung là cặp 4884 ghép xiên của chúng ta là con 86 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên của chúng ta 4884 thì chúng ta đã ăn được con 84 này ngày đầu tiên anh em nhé tiếp tục ngày thứ hai này sang ngày thứ ba của chúng ta thì ăn được con 48 và con 86 tiếp phải không ạ thì chúng ta cũng ăn ngày 3 là ăn được xiên tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 737 và ghép xiên với lại con 52 và con 52 anh em nhé anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi theo cái cá nhân của mình thì anh em lên vào cả cặp 52 và 25 không thì chúng ta theo đường cầu này thì chúng ta đánh như thế này không thì thôi anh em nhé đó đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày theo yêu cầu của anh em là ghép xiên anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta thì về phần đề này thì mình sẽ bắt cho em là cái đầu 1 và cái chạm 1 dàn đề của chúng ta cũng chỉ có 6 số thôi lui đến ngày 18 tháng 10 cho mình anh em nhé lô khung 3 ngày của chúng ta thì có cặp 37 và 73 ghép xiên với lại con 52 này thì mình cũng ờ, viết lên đây cho anh em chốt lên đây cho anh em rồi chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu anh em nhé